thank you chư tăng ni phật tử chùa ba vàng chúng con dưới sự chỉ dạy của sư phụ chúng con đôi trước phật đài thành tâm dâng nén tâm hương hướng về đức phổ hiền bồ tát trí thành tán dương đành lễ và nguyện học theo hành nguyện của ngài ngưỡng nguyện tam bảo thường trụ ở khắp mười phương tử bi quang giáng đạo tràng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Nương ngoài lực phần chúng con xin thỉnh chư vị hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần, các chúng đã phát tâm Bồ Đề, các chúng vong ninh ngã quỷ có hữu duyên với Phật Pháp. Vân tập về nơi đây nương tựa vào chúng tăng, cùng nghe kinh ta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 thịnh Phật chủ thế tám là thường theo hồng phần chín là hàng tuần chúng sinh mười là hồi hướng khâm khắp tất cả chi tâm đảnh lễ chư phần đối với chư phần thế tôn nhiều như vi trần trong tất cả cõi phật ở khắp mười phương ba đời tận cùng hư không pháp giới tôi nhờ Sướng hành nguyện phổ hiền tin hiểu sâu xa thấy chư Phật như đều đang ở Trước mắt tôi sẽ đem ba nghiệm tân miệng ý hoàn toàn thanh tịnh thường cung kính lễ bái nơi chỗ ở của mỗi đức Phật đều hóa hiện vô số cõi phần không thể nói hết trong đó lại hóa hiện số thân tôi nhiều như thần mỗi thân đó tôi đều kinh lễ khắp các đức Phật nhiều như vi trần trong khắp các cõi Phật không như vậy cho đến khi cõi chúng sinh hết nghiệp của chúng sinh hết phiền não của chúng sinh hết thì hành kinh lễ của tôi mới chấm dứt những cõi chúng sinh nghiệp chúng sinh và phiền não chúng, chúng sinh không bao giờ hết cho nên hành kinh lễ của tôi cũng không bao giờ chấm dứt niệm niệm nối nhau không gián đoạn ba nghiệp tân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi Nam mô Đại dạ Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Chí tâm đành nguyện khen người nhớ lại trong mỗi một vị trần ở tất cả cuộc độ trong khắp mười phương ba đời tận cùng hư không pháp giới đều có vô số chư Phật nhiều như vi trần trong tất cả thế gian nơi chỗ ở của mỗi đường phần đều có vô số Bồ Tát tu hồi về quanh tôi, tôi sẽ đem hết những kiến dài sâu xa hiện hiện có trước mỗi vì tôi đều dùng cái lưới vì diệu hơn cả thiên nữ biển tài phát ra tất cả biển ngôn từ để xưng dương tan thăng cả biên công đức của như lai trùm khám tân cùng pháp giới nói tiếng mãi cho đến tận cùng đời vì lai không bao giờ gián đoạn cứ như thế cho đến khi nào cõi hư không hết cõi chung sinh hết nghiệp chung sinh hết phiền não chung sinh hết thì hành khen người của tôi mới chấm dứt những việc cõi hư không coi chúng sinh nghiệp chúng sinh và phiền não chúng sinh không bao giờ hết cho nên hạnh khen ngợi của tôi cũng không bao giờ chấm dứt niệm niệm nối nhau không gian đoạn ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mê đá mỏi phương ba đời tận cùng hư không pháp giới có bao số vi trần cực nhỏ trong mỗi vi trần đó lại có chư Phật nhiều như số vi trần trong tên cả thế giới nơi chỗ ở của mỗi đường phận đều có vô số Bồ Tát tù hồi vây quanh tôi nhờ vào sức hạnh nguyện phổ hiền phát cười lòng lòng tin hiểu sâu xa thấy chư Phật như hiện đang trước mắt đem hết những phẩm vật cung dường thượng diệu để cung dường chư Phật có phẩm vật như mây hoa mây trường hoa mây âm nhạc cõi trời mây tan lòng cõi trời mây y phục cõi trời các đám mây trên đây đều lớn như núi tu di lại có nhiều loại thương thơm cõi trời như hương hoa sương đốt hương bột lại thấp nhiều thứ đèn như đèn mỡ đèn dầu ca thứ đèn dầu thơm mỗi tim đèn đều lên như núi tô dĩ dầu trong mỗi cây đèn đều nhiều như nước trong biển lớn tôi thường đem các phẩm vật như trên đề cúng dường này thiện nam từ trong các thứ cúng dường thì cúng dường pháp là hơn hết như nói việc tu hành là cúng dường làm lợi ích cho chúng sinh là cúng dường nhiễm tờ chúng sinh là cúng dường dường chịu đau khổ tay chúng sinh là cúng dường siêng tu dưỡng căn lành là cúng dường không bỏ sự nghiệp bồ tát là cúng dường không xa rời tâm bồ đề là cúng dường này thiện nam tử nếu đem vô lượng công đức của sự cúng dường trên kia mà so so sánh với chỉ một niềm công đức của sự cúng dường pháp này thì không bằng một phần trăm không bằng một phần ngàn một phần trăm ngàn câu chi na do ta một phần ca la một phần toán một phần số một phần vụ cũng không bằng một phần ưu ba ni sa đà vì sao thế vì các đức như lai tôn trọng chính pháp nếu y theo chính pháp mà tu hành thì sẽ sinh ra các đức phật nếu chư bồ tát thực hành các cách cúng dường pháp thì sẽ thành tựu được công đức cúng dường như lai tu tu hành như thế mới thật là cung dường chân chính và đó cũng là thứ cung dường rộng lớn của tôi cũng không bao giờ chấm dứt niềm niềm nối nhau không gian đoàn ba nghiệm tân miệng ý không nhằm chán mệt đã mỏi ờ, nam mô đại ờ, hạnh à, phó hiền à, bồ chương bồ tát tự nghĩ tôi từ vô thì kiếp trong quá khứ do tham sân si nên thân miệng ý đã tạo ra vô lượng vô biên nghiệp ác nếu những nghiệp ác này mà có hình tướng thì không cõi hư không cũng không thể chưa hiện được hôm nay đối trường tất cả chư phần và chúng Bồ Tát ở các cõi nước nhiều như vi trần trong khắp pháp giới tôi xin đem ba nghiệp thành tịnh thành tâm sám hối sau này thề không tái phạm mà luôn luôn an trụ trong công đức của giới pháp thanh tịnh sám hối như thế khi nào cõi hư không không hết coi chúng sinh hết nghiệp chúng sinh hết phiền não chúng sinh hết thì hành sám hối của tôi mới chấm dứt nhưng cõi hư không cõi chúng sinh nghiệp chúng sinh và phiền não chúng sinh không bao giờ hết cho nên hành sám hối của tôi cũng không bao giờ chấm dứt niềm niềm nối nhau không gian đoạn quán ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi nam mô đại anh phổ hiền bồ tát trí tâm đảnh lễ hãy nguyện tùy công đức chư phật nhân trần trong tất cả các cõi phần ở khắp mười phương ba đời tận cùng hư không pháp giới từ khi mới phát tâm vì muốn thành tựu nhất địa chỉ mà các ngài chuyên cần tu phước chẳng tiếc thân mạng trải qua số kiếp như vi trần ở các cõi phật nhiều không không thể nói hết trong mỗi kiếp ấy các ngài đều thí xả đầu mắt tay chân như số vi trần ở các cõi Phật nhiều không thể nói hết cứ như thế có ngài chịu cường khổ để làm tất cả những việc khó làm viên mãn mọi pháp môn giải toán chứng nhập hành các trí địa của Bồ Tát thành tiểu đạo quả Bồ Đề vô thượng cho đến khi nhập niết bàn và phân chia xa lợi tất cả căn lành ấy của chư Phật tôi đều xin tùy hỷ chẳng những thế đối với tất cả chúng sinh trong bốn loài sáu nẻo ở khắp cả mười phương thế giới nếu họ có công đức dù chỉ nhỏ như hạt bụi tôi cũng đều tùy hỷ tất cả các bậc hữu học và vô học trong hàng thanh văn Phật Bích Chi có bao nhiêu công đức tôi đều xin tùy hỷ tất cả chư vị bồ tát tu anh siêng năng khó nhọc từng làm vô lượng việc khó làm quyết chí cầu đạo bồ đề vô thượng tích tụ công đức rộng lớn tôi đều xin tùy hỷ cứ tùy hỷ như thế đó dù cõi hư không hết còn mọi chúng sinh hết nghiệp chúng sinh hết phiền não chúng sinh hết những hành tùy hỷ của tôi vẫn không chấm dứt niềm niềm nối nhau không gian đoạn ba nghiệm tân miệng ý không nhằm chán mệt mỏi à, nam mô đại hạnh à, phó hiền à, bồ tát chí tâm đảnh lên thần thuyết pháp trong số vi trần ở tất cả các cõi phật khắp mười phương ba đời tận cùng hư không pháp giới mỗi vi trần đều có các cõi phật rộng lớn nhiều không thể nói hết trong mỗi cõi phật đó mỗi niệm mỗi niệm đều có chư phân thành đẳng tranh gió nhiều như số vi trần ở ờ, các cõi Phật không thể nói hết với chúng Bồ Tát đông như biển nhóm họp vây quanh đôi trước chư Phật nhiều như thế tôi xin đem ba nghiệp thân miệng y dùng mọi phương tiện ân cần thỉnh cầu chư Phật tuyên thuyết chính pháp pháp nhiệm màu cứ tình cầu như thế đó dù cõi hư không hết cõi chúng sinh hết nghiệp chúng sinh hết phiền não chúng sinh hết những hạnh thỉnh cầu tất cả chư Phật tuyên pháp của tôi không bao giờ chấm dứt niệm niệm nói nhau không gian đoạn ba nghiệp thân miệng tình y không giảm chân mệt mỏi nam mô đại ờ, anh phổ hiền bồ đời có bao nhiêu chư phần nhớ lai nhiều như số vi trần Ông tan cả cõi phần ở mười phương ba đời Chứ không pháp giới xâm thì hiện nhầm niết bàn Và các bằng hữu hồng vô học trong hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát cho đến tất cả các bậc thiện tri thức tôi đều thỉnh cầu đừng nhập niết bàn chủ thế trải qua số kiếp nhiều như vi trần lại tất cả các cõi phần để làm lời lạc cho chúng sinh tôi cứ tình cầu như thế dù cõi ừ, ư không hết coi chúng sinh hết nghiệp chúng sinh hết phiền não chúng sinh hết những hành tình phật thương chúa ở đời mùa tội không bao giờ chấm dứt niềm niềm nối nhau không gian đoạn ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi nam mô đại anh à, phổ hiền à, bồ Chí tâm đành lễ hạnh nguyện tinh tấn tu hồng theo phần như đức phần tỷ lô giá na ở thế giới ta bà này từ khi mới phát tâm đa tinh tấn không lùi từng đêm vô số thân mạng thực hành hành bố thi từng lột da làm dây chẻ xương làm bút chít mau làm mực để biên chép kinh điển trần cao như núi tô di vì tôn trọng chính pháp mà tấn mạng cũng còn không tiêu uống chi là ngôi vua cùng những thứ tùy thuộc khác như cung điện vườn rừng hay thành ấp xóm làng đã thế ngài còn chịu đựng khó nhọc để làm những việc khó làm cho đến thành đạo ở cội cây bồ đề tuy yến nhiều tứ tần tông nhiều sự biến hóa nhiều tân phân ở nhiều chúng ngồi như ở đà đạo tràng của chúng hội gồm tất cả chư vị Bồ Tát lớn hoặc ở đạo tràng của chúng hội gồm hàng thanh văn và duyên giác hoặc ở đạo tràng của chúng hội gồm chuyển luân thanh vương có tiểu vương và quyên thuộc hoặc ở đạo tràng của chúng hội gồm san đế lợi bà la môn trưởng giả và cư sĩ cho đến ở đạo tràng của chúng hội gồm tám bộ chúng người và chẳng phải người vân vân ở nơi nhiều chúng hội như thế đức phật dùng âm thanh viên mạng như sấm vang tùy theo chúng sinh vui tính pháp gì ngài đều làm cho họ đều được thành tùm cho đến kia ngài thì hiện nhập niết bàn ở tất cả những đạo tràng như thế tôi đều xin theo Phật tu học chương đức thế tôn tỳ lộ gia na hôm nay như vậy mà trước tất cả các đức như lai nhiều như số vi trần trộm tất cả các cõi phần à, khắp mười mười phương ba đời tình cùng hư không pháp giới cũng đều như vậy trong mỗi niệm tôi đều xin theo chư Phật tu hồng dù cõi hư không hết cõi chúng sinh hết nghiệp chúng sinh hết phiền não chúng sinh hết nhưng hành tinh tên tu hồng theo phần của tôi không bao giờ chấm dân niệm niệm nối nhau không gián đoạn ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi nam mô đại anh phổ hiền bồ tát chiết âm đành lên đến hàng tuần chúng sinh trong tất cả các cõi ở à khắp mười phương tận cùng hư không pháp giới có các loài chúng sinh sai khác nhau như đoạn sinh tai sinh thấp sinh và hoa sinh hoặc có các loài nương nơi đất nước do lửa mà sinh sống hoặc có các loài nương nơi thái không và cây cỏ mà sinh sống nhiều như chúng loài rất nhiều sắc thân rất nhiều hình trạng rất nhiều tướng mạo rất nhiều thọ lượng rất nhiều tộc loài rất, nhiều danh hiệu rất nhiều tâm tính rất nhiều tri kiến rất nhiều ham thích rất, rất nhiều tư tưởng rất nhiều oai nghi rất nhiều nhiều thứ y phụng rất nhiều thức ăn uống cơ chúa ở à, rất nhiều xóm làng thành ấp cung điện cho đến tám bộ chúng người và chẳng phải người hoặc không có chân hoặc có hai chân bốn chân nhiều chân có hình sắc hay không có hình sắc có tư tưởng hay không có tư tưởng chẳng phải có tư tưởng ấy chẳng phải không có tư tưởng đối với tất cả các loài khác nhau như thế tôi đều uyển chuyển tùy thuận để phụng sự và cung dưỡng như kính, cha mẹ như thờ sư trưởng cho đến các bậc a la hán hay các đức như lai không có gì khác biệt đối với người bệnh tôi sẽ là lương y người bị lạc lối tôi sẽ chỉ cho con đường ấy chính ở trong đêm tối tôi sẽ là ánh sáng người nghèo khổ tôi sẽ giúp cho đường của bao bồ tát làm lợi ích cho chúng sinh một cách bình đẳng như thế đó vì sao vi Bồ Tát nếu tùy thuần chúng sinh thì tức là tùy, tùy thuần cúng dường chư Phật nếu tôn trọng và phụng sự chúng sinh thì tức là tôn trọng và phụng sự chư Phật nếu làm cho chúng sinh hoan hỷ tức là làm cho chư Phật hoan hỷ vì sao vì chư Phật lấy tâm đại đại bi làm thể tánh bởi có chúng sinh mà phát khởi tâm đại bi bởi có tâm đại bi mà phát sanh tâm bồ đề bởi có tâm bồ đề mà thành bằng đẳng tranh gia ví như giữa vùng sa mạc mênh mông có một cây đại thọ nêu dễ hút được nước thì cành la hoa trái sẽ tươi tốt sum xe cây bồ đề ở trong biển sinh tử mênh mông cũng giống như vậy tất cả chúng sinh là dễ của cây chư Phật và chư Bồ Tát là hoa trái của cây nước đại bi làm lợi ích cho chúng sinh thì sẽ thành tiểu được hoa trai trí tuệ của chư Phật và Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát dùng nước đại bi làm lợi ích cho chúng sinh thì sẽ thành tiểu quả vị Bồ Đề vô thường bởi vậy Bồ Đề là thuộc về chúng sinh sinh nếu không có chúng sinh thì tất cả bồ tát đều không thể thành tiểu quả vị bồ đề vô thượng này thiên nam tử về ý nghĩa của hạnh hằng thuận chúng sinh này ông nên hiểu như vậy đem tâm bình đẳng đối với chúng sinh thì thành tiểu đường tâm đại bi mồn cảnh viên mãn đem tâm đại bi tùy thuận chúng sinh thì thành tựu được công đức cúng dường chư Phật cứ như thế đó mà Bồ Tát tùy thuận chúng sinh dù cõi hư không hết cõi chúng sinh hết nghiệp chúng sinh hết phiền não chúng sinh hết những hạnh tùy thuận của của tôi không bao giờ chấm dân niềm niềm đối nhau không gián đoạn ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi nam mô đại anh à, phổ hiền à, bồ tát Chí tâm đành lễ hành nguyện hồi hướng đến tất cả thiên hành nguyện đều là kinh lễ chư Phật cho đến hạnh nguyện thứ chín là tùy thuận chúng sinh có được bao nhiêu công đức thầy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong khắp cõi hư không phạm giới sinh xin nguyện cho chúng sinh thường được an vui không bị các bệnh khổ muốn làm các việc thì không thành làm việc thiện thì thành tiêu nhanh chóng đóng chặt tất cả các cánh cửa để vào các nẻo ác mở bày con đường chân chính dẫn đến cõi trời người và niết bàn nếu có chúng sanh vì chưa nhiều nghĩa ba nên phải chịu cảm quả bao đau khổ nặng nề tôi đều xin chịu thay khiến cho họ đều được giải thoát cho đến lúc cuối thành thành tựu đạo quá bồ đề vô thượng cư như thế bồ tát tu hành hồi hướng dù cõi hư không hết cõi chúng sinh sinh hết nghiêm chúng sinh hết phiền não chúng sinh hết những hạnh hồi hướng của tôi không bao giờ chấm dứt niềm niềm nối nhau không gián đoạn ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mọi à, nam mô à, đại à, hạnh phổ hiền à, bồ tát đời phương quang phần hóa nghiêm kinh phổ hiền bồ tát hành nguyện phẩm dạy rằng người đọc tụng mười hạnh nguyện này nếu đem thực hành trong thế gian sẽ không bị chướng ngại như mặt trăng ra khỏi đám mây mù được chư phật và bồ tát khen người tân cả trời người đều lên kinh lễ tất cả chúng sinh đều nên cung dường người thiện nam ấy sẽ có được thân người với đầy đủ công đức của Bồ Tát Phổ Hiền và chẳng bao lâu sẽ đồng như Bồ Tát Phổ Hiền nhân trong thành tựu sắc thân vi diệu đầy đủ ba mươi ai tương đợi trường phu nếu người ấy sinh trong cõi người hoặc cõi trời sẽ ở vào dòng quý tộc cao quý nhất có thể phá trừ tất cả các việc ác xa lánh tất cả bạn ác chế ngữ tất cả ngoại đạo giải thoát tất cả phiền não như sư tử chúa xua đuổi ai muốn thu người ấy sẽ tỏ nhận tất cả sự cúng dường của chúng à, sinh à, nam à, mô đại hành phổ hiền bồ tát chi ở tâm à, đành à, lễ ơi à, nam mô đại anh phổ hiền bồ lai à, anh à, phó hiền à, bồ tát chi tâm đành lễ phụng nguyện Đức Phổ Hiền Bồ Tát nay chúng con xin hồi hướng công đức này về vô thượng Bồ Đề. Đời nào kiếp nào sinh ra chúng con cũng gặp được các bậc thiện tri thức, giúp cho thực hành các công hạnh Bồ Đề cho tới ngày thành Phật. Đệ tử chúng con xin hồi hướng công đức và thỉnh nguyện Đức Bồ Hiền Bồ Tát từ bi cứu độ gia tiên cho chúng con, ờ, chúng con cũng hồi hướng nguyện cầu. Cầu cho tất cả các chúng chư thiên, chư thần linh, chư phong linh, mà đã về đây tham dự Pháp hội này được kết duyên Pháp nữ với chúng con đời đời kiếp kiếp chờ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. Chúng con nài xin hồi hướng và thỉnh nguyện Đức Phổ Hiền Bồ Tát từ bi cứu khổ gia hộ cho tất cả gia đình chúng con được đủ duyên giác ngộ Phật pháp cùng nhau tu hành theo chinh pháp của Phật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 Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thấy đều thể nhập vô sinh nhân. Nguyện tiêu ba chương sành phiền não, nguyện đường trí tuệ thần sáng ngời. Nguyện các tội chương thầy tiêu trừ, đời đời tương anh Bồ Tát Đạo. Nguyện đem Ờ, tráng dài mười phương khắp tất cả Hên tay chúng con cùng các loài ờ, đồng được lên ngôi vô thượng giác từ ờ, quý ơi phần nơi nguyện cho kinh tăng ơi trí tuệ như biển từ quý ơi tăng ơi nguyện cho chúng sinh đàn à, lý đại chúng ơi à, hên à, thầy không